Xin chào anh em thì hiện nay có rất là nhiều anh em đang quan tâm tới thái bộ hột tài xỉu báo dung không tang thì clip này tôi xin chia sẻ với anh em một cái bộ hột tài xỉu báo dung không tang mới nhất hiện nay à, chuẩn xác nhất hiện nay đấy và 100% là không tang bao cho anh em là thử lâm châm ngâm nước muối soi đèn chè hoặc là bao em tất cả các loại máy giặt đây là công nghệ mới em nhé thì anh em đang quan tâm đấy anh em nào xem được clip này thì anh em có thể để lại số điện thoại hoặc liên hệ tôi thì tôi sẽ tạo cho 5 đến 10 anh em may mắn để em cùng trải nghiệm kiểm chứng cái độ hiệu quả của nó anh em nhé thì bộ đồ nó sẽ bao gồm duy nhất là một bộ hộp và một máy bao dung Đấy, khoảng cách là 3 mét đổ lại em nhé anh em có thể đứng hay ngồi tùy ý thì em biết rồi trước đây đấy, em đã chơi bộ hộp báo dung ấy, thì anh em nó rất là khó chơi thứ nhất là máy móc dây dợ lòng ngoặt Đấy, và khoảng cách của nó không được xa và thứ hai nữa là anh em đưa vào sân chơi người ta đưa máy già vào người ta sẽ già được người ta sẽ phát hiện được hoặc người ta xoay đèn người ta kiểm tra người ta cũng sẽ phát hiện ra được cái tăng tích thì với bộ đồ này xin khẳng định em anh em luôn vào mọi sân chơi đấy không có cái máy già là có thể già có thể phát hiện ra và cho người ta kiểm tra thoải mái anh em nhé thì trước tiên tôi sẽ thử hít cho anh em này đấy trên tay tôi đang trắng rất hít nhé tôi sẽ thử hít này không hết nhé đĩa cũng vậy nhé nắp cũng vậy đây lưu ý nhỉ nắp đĩa gì cũng được anh em ạ tôi sẽ tiến hành xoay đèn với anh nhé đây anh rất là trong Đấy, không hề gợn được anh em nhé xoay xuyên hết đây ok chưa đây tôi sẽ xoay đủ sáu mặt cho anh em Đấy. cái hòn này có đầy đủ kích thước cho anh em nhé này ok chưa hoàn toàn bình thường nhé tôi sẽ đĩa này thì bắt tối là hoàn thành được chéo nhá xuyên hết nhé lắp cũng vậy ok chưa Đấy, tí tôi sẽ ngâm vào nước muối cho anh em thấy được là lõi hoàn toàn bình thường cách chơi rất đơn giản thôi luôn cho tôi duy nhất là một bộ đề bạc hoặc bật máy để trong người ngồi hay đứng ở phạm vi 3 mét độ nặng tôi sẽ test thử cho anh em nhé lưu ý này bộ hột này thì là có đầy đủ kích thước 11 12 13 14 để phù hợp với sân chơi của anh em nhé máy báo hai dung anh em tài tôi dài này 12 nút ok lưu ý này máy báo một dung thì anh em chỉ máy báo hai dung thì anh em tài tôi anh em ạ tại máy thì dung rất là êm này. cho nên là người ngồi cạnh không thể phát hiện được nên em cứ yên tâm nhé máy báo hai dung anh em tài tôi tài này ok chưa sân chơi người ta sóc dài không ảnh hưởng gì đấy anh em chỉ cần luồn bộ hột vào lắp đĩa của người ta lắp đĩa gì cũng được sành sứ ngủ quấn băng keo bọc chỉ đều được cứ bật máy để trong người đứng ở phạm vi 3 mét đổ lại là ok máy báo một dung này anh mới xỉu tôi xỉu này ok Đấy, thì ship khẳng định với anh em là 100 phần trăm là không tan và bao cho tất cả các loại máy già không thể già không thể phát hiện được em nhé đấy cho người ta kiểm tra thoải mái kể cả chè vụ na không hề phát hiện ra gì và để trong người khẳng định là không ai có thể phát hiện ra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 đây là em lưu ý này đây cái bộ ngày xưa đây đấy, em thử lâm châm này chắc chắn nó sẽ hít anh em nhé còn hột của mình kiểm tra thoải mái nhở ok chưa đấy với công nghệ này là công nghệ hiện đại nhất hiện nay rồi chuẩn xác 100% rồi anh em quan tâm ấy. đấy, xem được clip này liên hệ tôi tôi sẽ kỷ niệm 5 đến 10 anh em cái bộ này để về anh kiểm chứng bộ đồ nó máy báo hai dung đi nhé anh em hãy thái tôi tài ok đây để đây nó tạo ra tiếng động cái kêu cho anh em để trong người rất là êm nhé Đấy, rất là hiệu quả sóc xong hai ba giây là máy nó sẽ báo cho anh em máy báo hai dung đây anh em cái thôi tài này ok chưa rất là hiệu quả nhé đây tôi sẽ bấm rất lớn cho đây em nhìn rõ đấy nói là hoàn toàn bình thường đây anh em quan tâm tới bộ hộp báo dung tài xỉu không tang này anh liên hệ tôi sẽ tư vấn cho anh em xin cảm ơn anh em